tài khoản ấy, mình sẽ để dưới phần à, mô tả nội dung của video nha. Sau bạn là click bấm chọn link đó, lúc này sẽ một giao diện như này. Thì để có thể đăng ký tài khoản ấy, bạn quan sát góc phải dưới cùng này. Bạn nhấn mục uh, mi cho mình nha. Sau đó chọn là join now ở góc bên phải trên cùng này. Kế tiếp thì bạn nhấn vào sign up here cho mình này. Rồi lúc này sẽ một giao diện là đăng ký tài khoản giống như này. Thì đầu tiên nhất là mục phone này này ở chỗ ờ, cộng 1 bạn sẽ chọn là ờ, cộng 84 cho mình nha ở đây sẽ sắp xếp theo ờ, bảng chữ số ấy, theo thứ tự nha 8 này đây cộng 84 đây chính là Việt Nam đấy tiếp theo ở mục phone thì bạn tiến hành là nhập chỉ số cuối của số điện thoại của bạn nha sau đó mục login password ấy, thì bạn tiến hành tạo một khẩu đăng nhập kế nữa mục payment password thì bạn tiến hành tạo một khẩu thanh toán hay chính là một khẩu rút tiền nha sau đó mục verify code tức là mã xác nhận đấy thì bạn tiến hành nhập bốn chữ số cuối ở góc dưới này Cuối cùng nhấn nút uh, sign up này để tiến hành uh, đăng ký tạo một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100% nha. Sau khi đăng ký khoản thành công rồi, bạn nhấn vào sign in để đăng nhập này. Ok, ở đây thì bạn sẽ tiến hành chọn uh, cộng 84 này, tiếp tục chọn cộng 84. Và tiến hành nhập số điện thoại bạn vừa đăng ký vào nhá. Sau đó nhập mật khẩu đăng nhập và kế tiếp nhấn vào sign in nha. Ok, sau khi đăng nhập thành công rồi thì đây chính là giao diện ở trang chủ của app này. Tiếp theo bạn nhấn vào mi ở góc bên phải dưới cùng như mình này. Rồi thì ờ, đối với app này chúng ta sẽ kiếm tiền bằng cách ờ, chúng ta lạp tiền vào để ờ, đầu tư nhá. Thì đầu tiên ấy các bạn sẽ kéo xuống này, tìm đến mục welfare renew cho mình này. Và đây sẽ có hộp free box, tức là một hộp mà chúng ta thể mở miễn phí nhá. Bạn nhấn vào open box cho mình này để thành mở hộp này. Ok thì bạn quan sát này, là mình vừa nhận được 0,0028 ờ, TRX nha. Đó daily profit tức là lợi nhuận hàng ngày này, bạn sẽ thu được là 0,0672 TRX nha. Bạn nhấn vào withdraw này. Ok, bạn nhấn vào withdraw để chúng ta hàng ngày chúng ta rút nha. Vừa nãy mình rút rồi lên ở đây sẽ hiện lên là thông báo là already ờ, received tức là đã nhận rồi. Rồi thì đó là cách kiếm tiền thứ nhất. Tiếp theo cách kiếm tiền thứ hai ấy, là chúng ta sẽ đành nạp TRX vào hoặc là BNB hoặc là UST vào để chúng ta có thể kiếm tiền nhá. Bạn quan sát góc phải trên cùng này, ở đây như mình chia sẻ là sẽ có ba đồng bạn có thể nạp là TRX cũng như BLB và USDT như đây thì mình đã nạp vào 30 TRX rồi vậy làm sao chúng ta thể nạp tiền ạ bạn nhấn vào biểu tượng à, ba dấu gạch ngang ở góc bên phải trên cùng này sau đó chọn à, nhưng trước tiên ấy, thì mình sẽ chia sẻ với bạn là cách chúng ta đổi ngôn ngữ trước nha bạn nhấn mục uh, language này rồi thì bạn quan sát này là ở đây sẽ có tiếng Anh tiếng Việt cũng như là tiếng Bồ Đào Nha rồi Tây Ban Nha Indonesia hay là Thổ Nhĩ Kỳ vân vân nha rồi bạn nhấn vào Việt Nam để tiến hành đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt để chúng ta dễ sử dụng hơn ha. Ok, tiếp theo để nạp tiền ấy thì bạn quan sát góc phải trên cùng này. Ở đây sẽ có mục Wallet tức là ví nha. Ok, bạn bấm chọn vào. Và tiếp theo thì sẽ có mục Recharger tức là nạp tiền và Withdraw tức là rút tiền. Thì bạn quan sát này là ở đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví TX của bạn. Và min nạp tức là số tiền nạp tối thiểu của trên app này sẽ là 1 TX nha. Ngoài ra bạn có thể chọn đây này là chúng ta thể lạp uh, UDT cũng như BLB nha đó như đây thì mình sẽ lạp đồng cho và nhấn vào copy để hành sao chép này sau đó truy cập vào các ví tiền tử như Binance, Tronet, MetaMask rồi Onet vân vân nha kế tiếp là chuyển tiền địa chỉ ví này để hành nạp tiền nha ok ví dụ đây mình truy cập vào tài khoản Binance của mình này thì ở ờ, giao diện là ờ, trang chủ của Binance ấy, bạn sẽ nhấn mục ờ, ví ở góc bên phải dưới cùng như mình này sau đó chọn mục ví giao ngay nha kế tiếp là chọn root này sau đó bạn sẽ tìm đồng TRX nha đó rồi xong nhấn chọn vào này tiếp theo chọn là gửi qua mạng lưới tiền mã hóa này ngoài ra trẻ thêm ấy, bạn nào mà chưa có tài khoản Binance ấy, cũng như chưa biết cách đăng ký thì mình sẽ để link video hướng dẫn cách đăng ký ở dưới phần à, mô tả nội dung của video nha ok ở mục địa chỉ này thì bạn sẽ là nhà dán địa chỉ ví tết vừa nãy chị em kia vào đây sau đó một cả à, mạng lưới này thì bạn nhớ chọn cho mình là mạng Tron TDC 20 nha kế tiếp một mục à, số lượng này thì bạn sẽ là nhập số TDX bạn muốn làm như ở trên app kia chúng ta sẽ là tối thiểu là một TDX vào trên buy thì chúng ta sẽ nạp tối thiểu là hai tdx nha dù mình nạp vào 30 tdx chẳng hạn hoặc là 31 đi vì ở đây ờ, có phí là một tdx này thì bạn quan sát là là chúng ta sẽ nhận được 30 ờ, tdx ờ, ở trên đằng kia nha kế tiếp bạn nhấn vào root ở góc bên phải dưới cùng này sau đó chọn là xác nhận cho mình nha Ok, bước này thì bạn sẽ đành xác minh số điện thoại cũng như xác minh email và xác minh tài khoản uh, Binance hoặc à, Google Authent của bạn. Ok, sau khi à, chuyển tiền xong rồi thì bạn chờ Binance duyệt nha. Rồi thì đó là cách nạp tiền vào app này Rồi tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là những cách kiếm tiền khác nữa nha Bạn sẽ nhấn vào hộp box này cho mình này Rồi tiếp theo bạn kéo xuống nữa nha Thì ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều các hộp box à, khác nữa này Với các mức giá bán khác nhau cũng như là khoảng thời gian rồi à, lợi nhuận khác nhau nha Đó như hộp này là hộp 10 à, TX này Rồi hộp tiếp theo là 100U này Đó ở đây sẽ có hai hộp thôi dù đây mình sẽ mua đầu tư hộp 10 tx chẳng hạn và mình sẽ chọn khoảng thời gian là 3 ngày nha. Và mình sẽ nhận à, lợi nhuận hàng ngày là 1,2% này. Để mua thì bạn nhấn vào mua hộp. Kế tiếp à, nhập số TX bạn muốn mua nha. như ở đây thì mình sẽ mua 10 TX. Tiếp theo bạn nhấn vào mua hộp này. Lúc này sẽ thông báo là success tức là mình đã mua thành công rồi nha. Tiếp theo bạn nhấn vào OK này. Rồi tiếp theo bạn kéo xuống đến cuối cùng này. Nhấn vào mục hơn ở mục à, hộp của tôi nha. Thì bảo quan sát này, đây chính là hộp vừa nãy mình đã mua này Là mình đã đầu tư là 10 TRX Và mình sẽ thu được là 10,36 TRX nha Sau 3 ngày này Tức là lợi nhuận là 1,2% đấy Thì đó là cách kiếm tiền à, tiếp theo nha Ngoài ra chúng ta có thể à, kiếm tiền bằng cách à, chơi game kiếm tiền nha Bạn sẽ quay trở lại này Sau đó thì bạn kéo xuống này Tìm đến mục Go Game này Đó, mục có hình siêu xe này bạn nhấn vào Go Game nha Để thấy anh chơi này Ok, tiếp theo bạn nhấn vào ru này Để xem uh, luật chơi nha Thì bạn quan sát này Là ở đây chúng ta sẽ đặt uh, các con xe từ uh, à, 1 cho đến uh, 10 này Và nếu bạn đặt kết quả là 135,9 ấy Thì bạn sẽ được gấp uh, 1,98 lần uh, số tiền bạn đánh nha Tương tự thế là 24680 thì bạn cũng được gấp 1,98 lần số tiền bạn đánh. Dù bạn đánh 100 ZX nếu bạn thắng ấy thì bạn sẽ nhận được là 198 ZX nha. Cách chơi cực kỳ đơn giản luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ chờ ờ, vòng này xong rồi mình sẽ chơi nhá. Rồi như đây là số 1 này, về số 1 này. Đó, ngoài ra bạn có thể xem ở phần lịch sử này. Là những siêu xe nào vừa về nhá. Vừa xong về số 1 đúng không? Thì lần này mình sẽ đánh chặn nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này. Rồi mình đặt mỗi một siêu xe là một TX thì tổng TX mình đặt sẽ là 5 TX nhá. Nhấn vào xác nhận này. Rồi tiếp tục chọn xác nhận nhá. Nơi này sẽ thông báo là thành công. Như vậy là mình đã đánh thành công. Ok. Tiếp theo thì bạn sẽ chờ thời gian đếm ngược nha. Hết 2 phút thì ờ, tất cả 10 xe này sẽ chạy và chúng ta sẽ biết được kết quả. Ok như vậy là xe đã chạy này. Rồi cùng chờ đợi kết quả nha. Xem là xe nào chạy nhanh nhất đây. Rồi cùng xem ờ, xe nào về đích trước nha. Rồi xe về đích ờ, đầu tiên sẽ là xe số 10 này. Như vậy là mình đã thắng rồi nha. Vừa nãy mình à, đánh là 24680. Rồi bạn ngoài ra bạn có thể nhấn vào lịch sử này. Đó, mình đã cộng thêm 9,8 à, tỷ nha. Rồi mình sẽ chơi thêm ván nữa. Như vừa xong là việc xe chặn luôn. Lần này mình sẽ đánh xe lẻ này. Đó, tiếp tục là 5 tỷ. Chúng ta xác nhận này. Và tiếp tục nhấn vào xác nhận. Thông báo là thành công này. Ok, cùng chờ đếm ngược nha Ok như vậy là 10 xe đã chạy và chúng ta tiếp tục uh, chờ đợi xem xe nào về đích uh, đầu tiên nha. như vừa nãy mình đánh là 5 xe số lẻ 13579 Ok thì uh, xe về uh, đầu tiên là xe số 2 này Như vậy là mình uh, chưa thắng nha. Rồi thì đó là cách chơi trò đua xe lại Ngoài à, những cách kiếm tiền vừa xong thì chúng ta có thể kiếm tiền bằng cách à, mượn bè nhá. Và nhấn biểu tượng ba dấu gạch ngang này ở góc bên phải trên cùng này, sau đó chọn mục à, đăng lại này. Thì bạn quan sát này, ở đây sẽ có hình ảnh mã QR của nhà đường link giới thiệu bạn. Bạn nhấn vào copy để hành sao chép, sau đó chia sẻ link này đến bạn bè người thân hoặc lên các hội nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo, rồi nhóm Telegram. Khi người đăng ký vào link của bạn và làm quét mã QR của bạn thì bạn sẽ nhận được hoa hồng nhá. Rồi thì đó những cách kiếm tiền chính ở trên app này. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho bạn là cách chúng ta rút tiền nha bạn là nhấn mục uh, này tức là mục uh, ví này sau đó chọn uh, withdraw để rút tiền nha kế tiếp bạn sẽ chọn đồng coi bạn rút này như ở đây thì mình sẽ chọn tròn và chọn là TDC 20 sau đó mục uh, giao wallet uh, address ấy, thì bạn thấy anh uh, nhập địa chỉ ví uh, TDS của bạn là trên các sàn hoặc ví điện tử như Binance, Tronet, MetaMask, rồi Onet vân vân nha kế tiếp vào mục uh, amount này thì bạn thấy là anh uh, nhập số lượng TDX bạn muốn rút nha như ở đây mình đang có 19,8 TDX này thì mình sẽ rút hết uh, 19,8 nha và cuối cùng bạn nhấn vào withdraw để tiến hành rút tiền tiếp theo thì bạn thấy anh à, nhập mật khẩu thanh toán tức là mật khẩu rút tiền và nhấn vào rút nuôi nha sau đó chọn là ok này lúc này xin thông báo là success tức là chúng ta đã rút tiền thành công rồi nha bây giờ thì mình sẽ tiến anh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 Hoàng Văn Giang chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Văn Giang.